có một chút xíu kỹ tính kỹ đến dạ. mức độ nào cộng tóc rớt dưới đất thì em cũng lụm trời đất ơi em coi em làm chị có cộng nào em lụm chị không, em không có đến nổi như thế không nói chung em kỹ tính là tốt em chứ sáng anh ăn ừ. phở rồi kia có ba bốn cọng tóc rớt vô phở mà cô đó cô thấy cô không lụm gì chứ <laughs> mốt anh dẫn em qua cho qua quán phở nha rồi không thích gì phụ nữ nữa em thích phụ nữ ăn mặc theo kiểu truyền thống tại vì gia đình em là gia đình truyền thống hở hang không được dạ áo dài áo dứt rồi hay sao đi ăn tiệc thì áo đừng đến sẽ xuống quá hở chút được không hở chút được bỏ nút hai nút được không không <laughs> giờ mua đen mà mặc bỏ nút hai nút là chuyện bình thường ở nhà mặc cái gì dạ ở nhà mặc quần sọt cũng được mặc váy được không mặc váy được áo hai dây được không à, không không được anh một dây được không <laughs> không được trời không được không có dây được không <laughs> làm gì không không mặc không được trời ơi sao khó quá vậy trời à, bao nhiêu tuổi đâu mà khó dữ vậy trời ơi trời khi có nàng trong trái tim mình lòng đầy ước mơ khi thấy em vui cười anh má em sáng ngời Lấp lánh trong nắng mai mùa xuân Cho hồn anh nằm say câu tình yêu Anh muốn cho em mà lâu nay thầm dấu kinh Khi có nàng trong trai thì mình Bầu trời thắm xanh Như má em trong chiều Anh đang thêm ấm nồng Do hát lời khúc ca tình yêu Em thần tiên hồn nhiên cho đời anh thôi hết cô đơn Ngọn mùa xuân qua ngàn sang thăm Núi non bao năm dù có hao mòn tình này Dành cho nhau thiên thu ngàn đời đấm xây ta thành đôi Nắm tay đôi ta cùng đến trên trời mệt mù về nơi yên ưng Cho tình nồng như mơ hơi người yêu Từ khi có em Hồn như án mây Bay về chốn thần tiên thôi thôi căng dữ vậy à, anh xin tặng em một bài thơ mà anh tự sáng tác phụ nữ là eva đàn ông là adam eva lúc thì giống cọp lúc thì giống mèo cọp hay mèo là do adam viên nợ kết Ava và Adam lại với nhau Trời ơi, vậy vậy trời <laughs> Rồi mời em gái ngồi Chào Rồi ờ, bạn Nam giới thiệu về mình đi à, Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Mình tên là Long Quang Nhiên Mình là nhân viên kế toán kim thủ kho Kế toán kim thủ kho là to thủ trưởng luôn á Bạn uh, quê ở đâu? Mình sinh ra thành phố Hồ Chí Minh và quê ở thành phố luôn Mời em gái giới thiệu à, Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Em tên Phạm Thị Thanh Lan, năm nay 30 tuổi Quê em ở Tiền Giang Tiền Giang à, Hiện tại em là nhân viên phòng khám nhi ở quận 7 ạ à. Điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc, ờ, trong cuộc sống là cái gì? Em biết nấu ăn, có một chút xíu kỹ tính Kỹ dạ. đến à. mức độ nào? Cộng tóc rớt dưới đất thì em cũng lụm Trời đất ơi, em coi em dòng chị có cộng nào em lụm dạ, chị không, em không có đến nổi như thế Không, nói chung em kỹ tính là tốt em Chứ sáng anh ăn phở rồi kia có ba bốn cọng tóc rớt vô phở mà cô đó, cô thấy cô không lụm gì chứ <laughs> mốt anh dẫn em qua cho qua quán phở nha rồi bạn nam em không biết hút thuốc không biết uống rượu không biết cờ bạc luôn một cọng tóc rơi xuống em có lụm không không không <laughs> tiền rớt em có... mới lụm <laughs> em quen mấy mối tình rồi một mối tình thời sinh viên với một mối tình ờ, cách đây 2 năm quen một thời gian mình thấy nhiều quan điểm ờ, trái ngược nhau không hợp bỏ chia tay còn bạn gái dạ em trải qua hai mối tình ạ ảnh có cái suy nghĩ là lên sài gòn em sẽ gặp một cái người là tốt hơn ảnh á à, có nghĩa người đàn ông đó người ta không đủ tự tin dạ, cho bản không thân đủ tự tin và không có niềm tin ở em à. mong muốn của em gái tìm người bạn trai như thế nào biết quan tâm và chia sẻ ừ. không nhất thiết là phải đẹp trai này nọ em ghét nhất cái tật xấu người đàn ông là gì ừ, tính lằng nhằng khoảng bao lâu thì mình có thể cưới nhau được ra duyên ạ ra duyên cưới em hả dạ rồi để anh xem cái bạn trai này có tính lăng nhăng không có không em em không có tại vì quan niệm về tình yêu của em là chung thủy ngay thẳng có gì nói hết một cô gái thế nào em thích theo em là đó là một người lễ phép cư xử uh, gia giáo tại vì em sống chung với anh chị trong một ngôi nhà thì mấy nàng dâu chia sẻ công việc với nhau em thì phụ nàng rửa chén thì em nấu cơm vậy thôi ừ, nhưng mà phải ở chung với các chị dâu khác hả à, tại vì đó đó là ngôi nhà tổ mà anh nhà rộng không nhà nhà rộng biệt thự à biệt thự được em ghét nhất phụ nữ về điều gì nói nhiều nói ghét nhiều khi mệt lỗ, luôn lỗ tai nghe bùng bùng bùng bùng rồi không thích gì phụ nữ nữa em thích phụ nữ ăn mặc theo kiểu truyền thống tại vì gia đình em là gia đình truyền thống hỏi han không được dạ áo dài áo viết rồi hay sao đi ăn tiệc thì áo đừng nó sẽ xuống quá hở chút được không hở chút được bỏ nút hai nút được không không giờ mua đen mà mặc bỏ nút hai nút là chuyện bình thường <laughs> rồi ở nhà mặc cái gì dạ ở nhà mặc quần sọt cũng được mặc váy được không mặc váy được áo hai dây được không à, không không được anh một dây được không <laughs> không được kệ không được không có dây được không <laughs> làm gì không không mặc không được không trời ơi sao khó quá vậy trời có nhiêu tuổi đâu mà khó dữ vậy trời ơi trời gửi với bây giờ em yêu cô này quá trời quá đất luôn đó nhưng mà cô nói với em là giờ dạ anh ơi giờ nghèo khổ gì cũng được mình ra mình mướn cái nhà trọ từ từ mình sắm cái nhà nhỏ nhỏ cũng được hai chồng ở riêng ờ, tại vì đó là nhà trọ thì ờ, anh chị phải ở chung nếu mà em tách ra riêng thì ờ, không được chị sao không được thì em nhường nhà tổ cho mấy anh chị kia ở đi em ra riêng em ở chứ lẽ giờ định suốt đời là sinh con đẻ cái rồi ở trong nhà tổ đó luôn rồi mấy anh chị kia cũng sinh con đẻ cái ở trong nhà tổ đó luôn rồi mốt nó chặt nít rồi sao đâu có sau này sẽ xây ờ, miếng đất kế bên nữa kế bên nhà tổ có miếng đất nữa hả dạ miếng đất đó của ai miếng đất đó của gia đình mấy anh chị em hùng tiền lại để xây lên rồi cũng ở chung nữa hùng tiền dạ. xây chung lại ở chung nữa riêng được không muốn cái riêng chút xíu được không tại vì ở riêng này em không thích à nói chung là em thích ở chung có gì mình chia sẻ công việc uh, quan tâm lẫn mấy, nhau mấy anh chị em tất cả năm anh chị em chị mấy trai mấy gái ba cha hai gái chị ba trai hai gái là hiện giờ tính là năm anh chị em nó là ở chung với nhau hết luôn đó đâu có hai chị gái gả ở ngoài rồi chị à để dạ, ba anh em với ba chị ba dâu là sáu người sẽ ở chung nhà đó rồi sinh con đẻ cái là, là ở chung hết trong nhà tổ đó dạ ngang mấy mét dài mấy mét dài dạ, hai chục mét ngang mười mét ngang 10 mét dài hai chục mét được tính miếng đất chưa hay là mới cái nhà tổ không nhà tổ đó thôi rồi cái miếng đất ngang mấy mét dài Cũng mấy mét luôn. tổng cộng là coi như hai chục mét ngang bốn chục mét dài là 400 mét vuông à công nhận tôi rảnh ông này cũng dễ khai ghê nó hỏi nhiều cái trơn trọi được thì em nói em thật thà mà người thật thà nhưng mà anh nói với em á cái đó là cao lắm á hiện thao này nếu cần chia cũng ngon lắm á đâu có đó là Nữa, nhà tổ là biết nhà tổ rồi nhà tổ là không bán thì nhà tổ có bán nhưng mà miếng đất kế bên ngon lắm á không có luôn miếng đất kế bên ngon miếng đất kế bên cũng không bán luôn nhà cũng ngon nhưng mà đó là cương quyết là không bán rồi nhà tổ nhưng mà đất cũng ngon <laughs> không bán hoài hôm nay em gái đi với ai cương dạ em đi với uh, chị đồng nghiệp và cháu gái ruột ạ à, dạ xin chào anh quyền linh xin chào chị cát tường à, hai bạn đều là những người truyền thống kỹ tính quan tâm đến gia đình nhưng mà nghe bạn nam bên đây chia sẻ thì mình thấy là bạn rất yêu thương gia đình của mình và muốn gắn bó với gia đình cái điều đó đó rất là tốt nhưng mà bên cạnh những cái chung mình cũng phải suy nghĩ đến những cái riêng của mình khi mà mình đã có một cái gia đình riêng thì khi đó mình là trụ cột gia đình thì mình phải nghĩ đến cái gia đình nhỏ của mình trước cái suy nghĩ mà mình nhất định mình sẽ không bao giờ ra riêng đó thì mình khoan đặt nặng vấn đề đó trong giai đoạn này nó sẽ không hay còn về phía lan á thì như chị nói là mình có nhiều điểm tương đồng nên là nếu mà được thì em cứ cho em và bản thân bạn trai đây một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn và xin rồi. cảm ơn ạ rồi, cảm ơn em em trai đi với ai em đi với ờ, chị dâu và một ờ, chị nuôi à chị dâu ha có chị dâu trong nhà rồi khỏe rồi chị dâu ơi dạ em là chị chị dâu em là chị dâu rồi dạ. à. theo em nghĩ thì ờ, em thì cũng là được mà dễ dễ thương hiền hai bạn cũng có hợp tính với nhau nữa ở chung á không không hợp á thì mình có thể xây một cái gia đình nhỏ riêng mình có thể ở riêng chứ ở trong gia đình thì cũng không có bắt buộc là phải ở chung nhà <laughs> đó thấy chưa gặp dạ. dâu dễ thấy chưa cảm ơn em nhiều bây giờ thế này nè cái nhà tổ á, thật sự cũng phải nói là em bán đừng nói không bán nữa ai kêu bán bây giờ ba anh ngăn ra người nào lớn thì lớn hơn chút người nào nhỏ nhỏ thì chia ra hoặc là chia đều ra ngang 20 chia làm ba miếng lớn lắm à gần 7 mét ngang 20 à, ờ, ờ. mét sâu chứ mỗi, bộ ờ, mỗi người có một phòng riêng mà anh trời ơi ông này ông cương quyết không mệt ông quá ok ông đi bây giờ chỉ ba người ba căn riêng được không ba cái căn ba cánh cửa riêng được không đừng có đi qua đi lại chi trời ơi khổ bây giờ ghê. ý là nhà tổ vẫn ở chung miếng đất đó ngăn ra ba cái gia đình riêng rồi thích thì mở cửa ra chung không thích thì ngăn ba miếng đất riêng ví dụ như anh ờ, anh lớn là ngang 7 m và 20 rồi anh kế là ngang 6 m và 20 còn nhiêu là em được không cũng được cũng được <laughs> được rồi. được không được. được được chứ cũng ở chung nhà mà đâu có bán đâu mà bán không không <laughs> nói thôi vui thôi thật sự chị dâu em nói đúng đó còn chị nào có ý kiến nữa không thấy sao chị theo chị họ thì thấy sao <laughs> À, chào MC Quyền Linh, dạ. chào Cát Tường dạ. Em yên tâm đi, nhiên nó thật thà lắm Cha mẹ bất hết rồi thì muốn cho sống chung một nhà Cái cô chị dâu này thì về nhà đã mười mấy năm rồi Thì à. coi Nhiên giống như là một đứa em trai chứ không phải là một đứa em chồng Còn nếu mà muốn ra riêng để mà có cái gì riêng Thì chị nghĩ cái chuyện đó không thành vấn đề chị nghĩ là hai đứa cũng nên à, có cơ hội với nhau dạ dạ dạ rồi cảm ơn chị rồi cảm ơn chị rồi bây giờ mở màn ra bắt đầu gặp nhau nói chuyện đi thì hiểu nhưng mà em sống truyền thống quá hả thường đi, đi chơi đêm mấy giờ về Mười giờ là em về rồi 10 giờ về ví dụ đi quá 10 giờ rưỡi về được không không em sao vậy đúng giờ là em về Ví dụ về trễ kêu cửa em mở không kêu cửa là gia đình mở ai mở anh mở nhưng mà ờ, nhiều lúc thấy anh thức khuya quá à, nên em không muốn về trễ ví dụ giờ vợ em rủ lâu lâu đi chơi mà 11, 12 giờ về rồi em chịu không thì lúc đó à, kêu anh ngủ sớm em tại vì nhà đó có, có, có con hẻm ờ, con hẻm nhỏ kế bên ờ, anh em đi vô con hẻm đó được nghĩa là em có mở cửa không mở vợ em đi làm đêm về thường xuyên 11 giờ đêm được không thường xuyên một hai lần thì được nhưng mà thường xuyên thì không được thí dụ như bữa nào đó vợ em mà đi ờ, về mà thấy trễ quá sợ em không mở cửa hay là anh em không ra mở cửa rồi vợ em ở nhà ai đó được không em sẽ gán đợi này <laughs> nó thật thà quá thôi được rồi hỏi gì cho biết thôi bây giờ hai đứa gặp mặt đi nha mở rau rồi <laughs> quà xong rồi ờ, hát luôn nha hát tặng bạn vâng. gái liền luôn nha anh xin ờ, hát uh, tặng em một bài hát là khi có em trong đời khi có nàng trong trái tim mình lòng đầy ước mơ khi thấy em vui cười anh mắt em sáng ngời lấp lánh trong nắng mai mùa xuân cho hồn anh nằm say câu tình yêu anh muốn cho em mà lâu nay thầm dấu kinh. khi có nàng trong trái tim mình Bầu trời thắm xanh như má em trong chiều Anh nắng thêm ấm nồng Gió hát lời khúc ca tình yêu Em thần tiên hồn nhiên cho đời anh thôi hết cô đơn Mùa xuân qua ngàn sang thăm núi non bao năm dù có hao mòn tình này Dành cho nhau thiên thu ngàn đời đắm say ta thành đôi Nắm tay đôi ta cũng đến trên trời mịt mù về nơi yên ưng Cho tình nồng như mơ hơi người yêu Từ khi có em hồn như án mây bay về chốn thần tiên Cảm ơn anh Ôi, em rất thôi, hát thì căng dữ vậy à, Anh xin tặng em một bài thơ mà anh tự sáng tác Phụ nữ là Eva, đàn ông là Adam Eva lúc thì giống cọp, lúc thì giống mèo Cọp hay mèo là do Adam Duyên nợ kết eva và Adam lại với nhau Trời ơi, gì vậy trời chắc tôi chết quá à. dễ thương quá cưng được rồi rồi ngồi xuống đi ngồi xuống đi cảm nhận của em gái như thế nào về chàng trai đó thấy anh thì cũng vui vẻ vui quá đi chứ hát cũng hay hay lắm rồi à nha càng hay bữa nào anh cũng hát luôn á nha em có tặng anh một cái chậu xương rồng thì anh có thể cho em biết ý nghĩa của cái xương rồng không ạ Ờ, xương rồng thì nó chịu nắng chịu nước được khẳng khái ờ, đứng ờ, giữa trời mặc cho sa mạc mặc cho nắng mưa mặc cho sa mạc luôn cây xương rồng nó cũng thể cái tính cách của em bề ngoài nó rất là sần sùa nhưng mà bên trong nó cũng muốn yêu thương thì uh, mong anh sẽ uh, hiểu được cái ý nghĩa trong đó thì uh, nhà anh cũng có trồng cây xương rồng anh cũng uh, anh cũng ờ, thích trồng cây sâm ngọc lắm ừ, ừ. ta nói là hiểu dùm cho con ờ, người dạ, người ta em hiểu em hiểu hiểu gì hiểu sao hiểu uh, hình tượng giống như cây xương rồng tính cách giống như cây xương rồng rồi bây giờ em thấy cổ giống xương rồng không không đẹp đẹp không <laughs> đẹp bây giờ không cái... đẹp em thấy có sao xuyến trong lòng với người đối diện không có anh giống người trong mộng em bảy đến 80 phần trăm oh, dễ thương mà à. rồi bây giờ em hỏi cổ đi bây giờ em quan niệm tình yêu thế nào em thấy anh thế nào hỏi đi à, anh thấy em như thế nào quan niệm của em về tình yêu như thế nào thì nhìn anh thì cũng được nhưng mà qua cái cách chia sẻ của anh á thì em thấy là anh một người thì chưa có tính tự lập chắc là cũng à, khó tính lắm anh thì không có khó đâu thấy anh vậy chứ à, anh rất dễ nếu ờ, nếu chúng ta quen nhau thì ờ, khi nào ờ, em rảnh thì anh chạy xuống hay là công việc hiện tại của em là từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối thì ừ. nó cũng gọi là khó khó để hẹn hò 10 giờ phải về nhà rồi giờ sao <laughs> lúc đó mình về mình bàn lại với gia đình nói là coi công việc của em nó như vậy ừ từ bây giờ là từ 10 giờ anh được phép ra ngoài được không à, chắc được em phải bàn gia đình ha em tự quyết định đúng rồi nó nãy giờ mới nghe có một câu hay thế đó vậy thì mình sẽ chọn cái nào chọn 10 giờ vô nhà hay là chọn 10 giờ đến đón cô ấy ừ. chọn cái nào chọn uh, ờ, 10 giờ đón đón cô ấy <laughs> ừ, được vậy có được chứ <clears throat> rồi mình nói quan điểm con cái thì em là à, truyền em... thống lắm em thích trai gái gì nói luôn đi em ờ, em thì trai gái đều được mấy người anh em thích trai hay gái anh em dễ lắm anh chị dâu á trai gái đều yêu thương hết ừ quan trọng mấy người đó nữa dạ <laughs> dạ anh thích nít không thích chứ hồi mấy đứa cháu anh còn nhỏ anh chơi chung với nó chơi chung vui lắm nên anh rất thích con nít em thích chơi trò chơi gì bóng gỗ cũng có rồi đánh ờ, cầu lông cũng có ừ, có chơi banh đũa không không không chơi banh đũa dù giờ vợ em về thích chơi banh đũa em chơi chung được không <laughs> banh đũa em đâu biết chơi <laughs> vậy hoài bây giờ vô kế hoạch kết hôn đi nào kế hoạch như thế nào anh thì có lập một quỹ dành cho con cái hết quỹ, Trời, quỹ đám cưới hết chưa có vợ mà lập quỹ cho con cái luôn rồi à hả tại vì em học nghề kế toán nên em tính toán rất kỹ chị em tính cho tương lai hết rồi tính nhà nó chia ba hay sao ở nhà nó không có bán rồi anh dành tiền cưới vợ được nhiêu rồi năm sáu trăm chị trời ơi cưới vợ mà năm sáu trăm triệu luôn hả cứ vợ dữ vậy dạ tại à, nhà, em họ hàng cũng nhiều à. nên à, tính đãi khoảng à, hai ba chục bạc hai ba chục bạc Đúng ngon hả đãi đâu đãi trong nhà thờ tổ luôn hả đãi ở hai quê hoặc là thuận kiều à tính lô trơn luôn rồi đó hả dạ cái miếng đất cây bền 10, 20 tới 10 cả chục tỷ á Không bán mà anh, nó hỏi hoài <laughs> Bán hỏi hoài Rồi, thôi được rồi bây giờ vậy, tiếng lên tiếng lên dạ. tiến lên cho em ta em quá thiệt tình luôn cho em một cơ hội nè giờ hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nhìn thẳng vào mặt đối phương đố em dám hùng cổ một cái đó dám em dám được á bản lĩnh á nhưng nếu giờ em rất thương cổ hay thương nhau nhưng cổ nó giờ thôi bán miếng đất cái bên kia được không ừ. hả chịu không không dứt khoát luôn hả dạ dù con em lớn lên rồi muốn chia cái đất đó được đã em nói em có quỷ hết mà thật sự nha nãy giờ anh vẫn chơi thôi đây là một người số 1 đấy yêu thương vợ lo lắng chuẩn bị kỹ lưỡng không bán là không bán bao nhiêu không bán hết cho thấy được rằng lập trường của anh ấy rất là ok dễ thương lắm em để tìm một người này <laughs> bây giờ hơi bị khó đó chứ anh có là anh bán lâu rồi đó chúng ta tiến hành bấm nút thôi em bấm không bấm cổ không bấm, bấm em bấm em. không em bấm cổ không bấm thì ờ, đã nói là e duyên nợ mà nhưng mà cổ không bấm thì mình đến với nhau ở đây là giờ cái duyên rồi cổ không đến mình cũng buồn thôi buồn chút xít cổ không bấm em bấm không em bấm em bán không em không bán <laughs> bấm nhưng không bán đúng không rồi ta rồi suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn đó là bấm một đi, trai rất thật thà anh lại em bấm đi em số 1 luôn á suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai bấm bấm bấm đi em gái ba bấm hết Trời thời gian ơi. bấm bấm đi em năn nỉ bấm đi trời bấm. ơi say bóng bấm đứng lên đứng lên đi em với ảnh uh, cũng có nhiều cái tương đồng nhưng mà em thấy uh, ảnh không có cái ờ, sự lập trường lập từ, trường quá trời từ, từ đó lập trường ngồi lại bấm giùm tôi cái đi năn nỉ á anh nói em nghe nha chưa bao giờ năn nỉ như thế bạn rất là dễ thương luôn á khó tìm lắm á bấm đi em <laughs> bấm đi mà được đó <laughs> Dạ Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc Anh bảo đảm bao luôn Bấm đi em Cho em suy nghĩ lại Dạ không cần phải suy nghĩ à. Tại vì à, em Cái cảm nhận, cái cảm giác của em dành cho ảnh nó, nó không có cảm xúc Không cảm xúc về điều gì? Em muốn một người chuẩn, chuẩn cái lời nói hơn Anh sẽ tìm vợ cho em <laughs> Cảm ơn Cảm ơn hai bạn Thật sự là cũng hơi bất ngờ và rất là tiếc Đây là một chàng trai rất là thực tình mà thời buổi này rất là khó kiếm một người như vậy Nhưng mà cũng không trách em được Có thể là do cái cảm xúc mình chưa có đúng không? À, hơi tiếc nuối, thật sự là chị hơi tiếc nuối Những cái gì chúng ta chưa thấy được trước mắt Nhưng chúng ta sẽ thấy được ở tương lai hậu vận rất tốt Có thể bề ngoài như thế Nhưng trong trái tim của chàng trai này là một trái tim nóng bỏng một cái sự yêu thương mà có thể khó có như vậy là chúng ta không có duyên với nhau các cô gái ngồi xem truyền hình ơi hãy liên lạc với chúng tôi nha chàng trai này vẫn là số 1 của tôi đấy cô gái cũng có cơ hội dành cho nhiều chàng trai đấy hãy bấm nút chuyển về chúng tôi nha biết đâu chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình hãy bấm nút cho hai người này nha